Cuộc phiêu lưu của Pinocchio Nhà văn Carlo Collodi Nhà xuất bản mỹ thuật Chương 5 Bỏ học đi xem xiếc Trời đã về tối Pinocchio không tìm được đồ ăn gì Vừa đói vừa mệt Cậu ngủ thiếp đi bên cạnh chiếc lò sưởi trong phòng chỉ đến khi bác Gepetto quay trở về, cậu mới phát hiện ra đôi chân của mình đã bị cháy hết và đau lòng khóc lóc. Bác Gepetto thấy vậy thì liền mềm lòng và không mắng cậu nữa. Bác cho cậu ăn lê rồi làm cho cậu đôi chân mới thật đẹp. Pinocchio vô cùng vui mừng, cậu nhảy nhót với đôi chân mới. Sau khi lộn nhà một hồi, cậu mới xúc động nói con muốn lập tức đi học và làm lại từ đầu để báo đáp công lao của cha. Bác Geppetto nghe thấy vậy, rất vui mừng và khen ngợi cậu. Đột nhiên, Pinocchio nhìn bác Geppetto nói Cha ơi, con vẫn chưa có sách để đi học. Chúng ta đi mua sách đi cha. Cha không có tiền, Bác Gepetto buồn bã nói. Sau đó bác nghiêm nghị đứng dậy, khoác chiếc áo bằng vải thô dày duy nhất vào người, đi ra giữa trời tuyết lạnh. Không lâu sau, bác về nhà và mang theo sách vở trên tay, nhưng không thấy chiếc áo đâu nữa. Cha ơi, áo của cha đâu rồi? Cha bán rồi. Sao cha lại bán? Ờ, bởi vì cha thấy nóng. Pinocchio biết là cha đã bán chiếc áo đó để đổi lấy sách vở cho mình. Cậu liền nhảy lên và ôm chầm lấy cha, hôn vào mặt cha. Khi tuyết ngừng rơi, Pinocchio liền cắp sách vở đi học. Trên đường đến trường, cậu tự nhủ với mình. Ta nhất định phải học hành thật tốt, sau này sẽ dùng kiến thức ta đã học được để kiếm tiền Đồng tiền đầu tiên ta kiếm được, ta sẽ mua cho cha một chiếc áo vải thật đẹp. Không, ta sẽ mua một chiếc áo dệt bằng vàng bạc, có cúc bằng đá quý. Chỉ có cha ta mới xứng đáng mặc loại áo đó. Cha đã bán chiếc áo để mua sách vở và lo cho ta đi học. Bây giờ trên người cha chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng manh. Trời thì lạnh như thế này, chắc chắn là cha rất lạnh chỉ có người cha mới có thể hy sinh vì con như vậy. Khi Pinocchio đang tự thề với lòng mình như vậy thì có tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng trống từ xa vọng lại, nghe vô cùng náo nhiệt. Cậu liền chăm chú nghiêng tai lắng nghe và phát hiện ra đó là âm thanh từ cuối ngã rẽ truyền đến. Ngã rẽ này vô cùng dài, nó dẫn thẳng đến một thôn nhỏ ở bên bờ biển. Ở đó có gì mà thú vị thế nhỉ? Ừ, nhưng tiếc quá, vì mình đang đi học, nếu không thì... Pinocchio dừng chân do dự. Mình nên đi học hay đi xem thổi sáo? Thôi, đi xem thổi sáo vậy, có thể mai sẽ không còn cơ hội xem nữa. Hơn nữa những ngày đi học còn dài. Cuối cùng, Pinocchio nhún vai quyết định. Thế là cậu chạy một mạch về nơi phát ra tiếng nhạc. Chẳng bao lâu cậu đã đến nơi. Ở đó có cả biển người. Tất cả mọi người đều xung quanh một chiếc nhà láng lớn là bằng gỗ với màu sắc sặc sỡ. Trong đó có gì vậy? Cậu quay sang hỏi một cậu bé trong thôn xem áp phích quảng cáo thì biết nhưng tôi không biết chữ thế thì để tôi đọc cho cậu nghe trên áp phích viết là múa rối bắt đầu lâu chưa mới bắt đầu vé vào xem bao nhiêu tiền 4 đồng Pinocchio rất muốn vào xem nên đánh liều hỏi cậu bé Cậu có thể cho tôi vay 4 đồng không? mai tôi sẽ trả lại cậu. Tôi sẽ cho cậu vay tiền. Cậu bé cười chế nhạo. Nhưng hôm nay thì tôi không thể. Hay là tôi bán cho cậu chiếc áo khoác của tôi để có bốn đồng đó. Tôi lấy làm gì chiếc áo khoác vẽ bằng giấy của cậu. Nếu trời mưa thì tôi cũng không cởi nổi nó ra. Thế cậu có muốn mua đôi giày của tôi không? Tôi thấy đôi giày của cậu tốt nhất là nên vứt vào bếp mà đốt. Còn chiếc mũ này thì sao? Sao? Nó được làm bằng nhân bánh bao. Tôi mà đội nó lên đầu thì lũ chuột sẽ nhảy lên đầu tôi để thưởng thức bữa ăn à. Còn một thứ đáng giá duy nhất, nhưng Pinocchio vẫn do dự. Sau khi suy đi nghĩ lại, cậu nói, Vậy thì cậu hãy mua sách vở mới của tôi với giá 4 đồng đi. Tôi không mua của trẻ con. Cậu bé cự tuyệt Pinocchio. Ta mua với giá 4 đồng. Một người bán quần áo cũ nghe thấy câu chuyện của hai cậu bé liền nói và sau đó cuộc mua bán đã diễn ra. Chương 6 phát tài nhờ bạn bè khi Pinocchio bước vào rạp cậu thấy những con rối đang làm cho khán giả cười ầm ĩ bỗng nhiên những con rối đó nhìn thấy cậu chúng dừng ngay việc biểu diễn cùng nhau hô vang Pinocchio vạn tuế Pinocchio xúc động nhảy lên sân khấu và ôm chầm lấy những con rối Lúc đó sân khấu loạn cả lên, khán giả thì gào thét. Một vị trưởng gánh xiếc có bộ râu dài lên sân khấu tức giận kéo Pinocchio đi, cứ như là muốn nướng cậu lên để ăn thịt. Pinocchio sợ quá, tìm những lời tốt đẹp nhất trên thế giới này để nói với chủ gánh xiếc Cậu còn nói đến chuyện cậu phải về nhà, cậu kể chuyện về người cha đáng thương. Cuối cùng, người chủ gánh xiếc bình tĩnh lại, Sáng hôm sau, ông chủ gánh xiết gọi Pinocchio lại và hỏi Cha cậu tên là gì và làm nghề gì? Cha tôi tên là Gepetto, là một người nghèo khổ. Ông ấy đã bán chiếc áo khoác cũ nát duy nhất của mình để mua sách vở cho tôi đi học. Nói đến đây, Pinocchio cúi đầu xuống đất. Thật là một người đáng thương, lập tức mang năm đồng bạc này về cho ông ấy và bảo với ông ấy là cho ta gửi lời hỏi thăm. Ông chủ gánh xiếc đưa cho Pinocchio năm đồng bạc và báo cầu đưa cho bác Geppetto. Pinocchio vái tạ ông chủ gánh xiếc. Cậu ôm chào từng biệt từng thành viên trong gánh xiếc rồi vui vẻ ra về. Chưa đi được bao lâu thì Pinocchio gặp một con hồ đi què và một con mèo mù. Con hồ ly què phái vĩnh vào con mèo mù đấy đi, còn con mèo mù thì lại nhờ hồ ly què chỉ đường. Mèo và hồ ly cùng dựa vào nhau, nhìn giống như một đôi bạn tốt giúp đỡ nhau trong hoạn nạn. Chúc buổi sáng tốt lành, Pinocchio. Hồ ly chào Pinocchio với vẻ rất cung kính. Sao anh lại biết tên tôi? Pinocchio ngạc nhiên hỏi. Tôi với cha cậu là người quen, hôm qua tôi vừa gặp ông ấy ở trước cửa nhà cậu đó. Cha tôi đang làm gì trước cửa? Ông ấy đợi cậu quay về, trên người ông ấy chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi, lạnh đến run cầm cập. Thật tội nghiệp cho cha tôi, nhưng ông sẽ không phải rét run nữa. Vì sao vậy? Vì tôi đã có tiền và có thể báo đáp cho cha tôi được rồi. Hồ ly và mèo nghe Pinocchio nói thế thì cười ngặt nghẽo. Có gì mà buồn cười? Pinocchio tức giận quát to. Một đứa bé như tôi có năm đồng bạc, tại sao lại không thể trở thành người giàu chứ? Tôi đã định không nói ra vì không muốn nghe các anh phải thèm. Vừa nghe thấy hai từ đồng bạc, Hồ ly đã không giữ được tự chủ, rướng đôi chân què lên, đôi mắt mù của mèo cũng như muốn mở to ra, nhưng không mở được lâu. Tuy nhiên, Pinocchio không hề phát hiện ra những dấu hiệu đáng nghi đó. Cậu định dùng số tiền này để làm gì? Hồ Ly hỏi Pinocchio. Tôi muốn mua cho cha tôi một chiếc áo khoác mới nhất định phải là loại áo dệt bằng sợi vàng, sợi bạc. Tôi cũng sẽ mua cho mình một bộ sách vở mới. Mua cho chính cậu. Tôi phải đi học và học thật giỏi. Cậu nhìn tôi mà xem. Hồ Ly nói, chính vì tôi ngu ngốc muốn đi học nên mới bị què một chân. Cậu nhìn tôi mà xem, mèo nói. Chính vì tôi ngu ngốc muốn đi học mà bị mù cả hai mắt. Lúc này, một chú chim ngói trắng đậu trên cành cây ven đường lên tiếng. Pinocchio, đừng nghe lời nói của những kẻ xấu đó. Đừng nghe, cậu sẽ phải hối hận đó. Chú chim chưa kịp nói hết câu thì đã bị mèo nhảy lên bắt lấy và nuốt hết vào bụng. Sau đó mèo đắc ý lao miệng và nhắm đôi mắt giả vờ mù lại. Thật tội nghiệp cho chú chim, Pinocchio nói. Tại sao anh lại độc ác như vậy với chú chim đó? Ta chỉ muốn dạy cho nó một bài học mà thôi. Ai bảo nó chỏ mõm vào chuyện của người khác. Họ vừa đi vừa nói chuyện. Trên đường đi, Đột nhiên hồ ly què dừng lại và ra vẻ thần bí nói với Pinocchio. Cậu có muốn số tiền của cậu được nhân lên gấp nhiều lần không? Anh nói thế là ý gì? Lẽ nào anh là một nhà ảo thuật? Cậu muốn số tiền năm đồng đó được nhân lên nhiều nữa không? Điều đó mà còn phải hỏi à? Thế làm như thế nào? Rất đơn giản, nếu cậu muốn thì đừng về nhà vội, cứ đi theo chúng tôi. Hồ Ly bắt đầu dụ dỗ Pinocchio. Các anh dẫn tôi đi đâu? Pinocchio hiếu kỳ hỏi. Đi tới thành ngốc. Pinocchio nghĩ ngợi một lúc rồi quả quyết. Tôi phải về nhà, cha tôi đang đợi tôi. Hôm qua tôi đã không về nhà, ông ấy chắc chắn là lo lắng lắm. Không sao, Hồ Ly nói, nếu cậu thật sự muốn về nhà thì cứ về đi, dù sao thì người thiệt thòi vẫn là cậu. Cậu chính là người bị thiệt thòi. Mèo đứng đằng sau phụ họa thêm. Năm đồng bạc của cậu ngày mai phải biến thành hai ba trăm đồng. Hồ Ly xả bộ nghiêm túc. Pinocchio há hốc mồm kinh ngạc hỏi. Làm sao để biến được thành nhiều tiền như vậy? Hồ Ly nói, ở thành ngốc có một mảnh đất phúc có thể mọc ra tiền. Nếu cậu đào một hố ở mảnh đất này và đặt một đồng bạc vào đó rồi lấp đất lại, sau một đêm đồng bạc này sẽ mọc thành cây và đơm hoa kết trái. Đến sáng ngày hôm sau, cậu có thể nhìn thấy cây rất đẹp và ra rất nhiều quả là các đồng bạc. Pinocchio nghe vậy cứ tưởng là thật nên vội vàng nói Nếu tôi chôn năm đồng bạc của tôi xuống đó thì đến sáng hôm sau tôi có thể có được bao nhiêu tiền? À, một đồng bạc thường được nhân lên thành 50 đồng. Vì vậy, nếu cậu trồng hết 5 đồng của cậu xuống thì sáng hôm sau cậu sẽ được ít nhất là 200 đồng bạc sáng lóng lánh. Hồ Ly nói, giỏi quá! Pinocchio hứng chí nhảy lên. Đợi tôi chôn 5 đồng của tôi xuống, sau đó tôi sẽ lấy 200 đồng bạc và số còn lại tôi sẽ tặng cho hai anh. Tặng cho chúng tôi. Hồ Ly xả bộ tức giận. Chúng tôi chỉ muốn giúp cậu chứ không phải vì muốn kiếm lời. Chúng tôi chỉ muốn làm phúc, giúp người khác phát tài. Ừ, làm phúc giúp người khác phát tài mèo cũng giả bộ phụ họa theo. Đúng là những con người tốt bụng. Pinocchio nghĩ thầm, cậu bỗng quên đi người cha của mình, quên đi những việc định làm và nói với hồ ly và cáo. Vậy thì tôi đi cùng hai anh đến thành ngốc. Và thế là Pinocchio đi cùng mèo và hồ ly tới thành ngốc. Họ đi mãi Đi mãi cho đến khi trời tối thì ai cũng mệt nhoài. Cuối cùng họ vào một quán trọ. Đi đường thật là mệt quá. Chúng ta dừng lại ăn một chút đồ và uống một ít nước, rồi nửa đêm lại đi tiếp cũng không muộn. Sáng sớm mai sẽ đến thành ngốc. Hồ Ly đề nghị. Mèo và Pinocchio cũng đồng tình. Họ vào quán trọ chọn một chiếc bàn để ngồi và mỗi người gọi một món mà mình thích. Mèo ăn 35 con cá sốt cà chua và 4 súp phô mát. Hồ ly gọi một con thỏ béo, vài quả trứng gà và vài con gà mái. Sau đó nó còn gọi thêm một vài món ăn phụ. Pinocchio ăn ít nhất, cậu gọi vài hạt anh đào và vài cái bánh bao mà vẫn còn thừa một ít. Cậu chỉ luôn nghĩ đến các đồng bạc nên không muốn ăn uống gì. Sau khi ăn uống xong, Hồ Ly nói với chủ quán trọ. Cho chúng tôi hai phòng tốt một chút, một phòng cho ngài Pinocchio đây, còn một phòng cho tôi và bạn của tôi. Chúng tôi muốn chợp mắt một lát trước khi lên đường. Ông nhớ nửa đêm gọi chúng tôi dậy. Vâng, thưa các ngài. Ông chủ đáp và nháy mắt nhìn mèo và hồ ly. Pinocchio vừa lên giường thì ngủ luôn trong mơ, cậu thấy cậu đang đứng giữa một cánh đồng. Trên cánh đồng mọc rất nhiều cây nhỏ, cây lớn. Trên cây lủng lẳng những đồng bạc lóng lánh. Khi có gió thổi, những đồng bạc lại va vào nhau len ken như mời gọi cậu hãy mau đến đó. Đúng lúc cậu đang vui mừng giơ tay ra hái những đồng bạc đó, thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa ầm ầm. Hóa ra là ông chủ quán trọ. Hai người bạn của tôi đâu rồi? Họ đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Pinocchio hỏi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, họ đã đi từ hai tiếng trước. Họ nói cậu rất mệt, muốn để cậu ngủ thêm một chút. Sáng sớm mai khi trời sáng, họ sẽ đợi cậu ở thành ngốc. Pinocchio vội vàng dậy, sau khi trả cho ông chủ quán một đồng bạc, liền tức tốc lên đường Bên ngoài trời tối đen như mực đến nỗi cậu không nhìn thấy cả bàn tay của chính mình. Cậu cứ đi và bỗng nhiên cậu nhìn thấy một cái cây. Trên cây có một vật tỏa ra ánh sáng. Anh là ai? Pinocchio hoang mang hỏi. Tôi là hồn của chú dế biết nói. Vật tỏa sáng đó trả lời với giọng yếu ớt giống như là đến từ thế giới bên kia. Anh muốn gì? Ta muốn cảnh báo cho cậu tránh tai họa. Cậu quay về đi và mang bốn đồng bạc còn lại về cho cha cậu. Ông ấy đang khóc vì nghĩ là không bao giờ còn gặp lại cậu nữa. Ngày mai cha tôi sẽ trở thành một người giàu có vì bốn đồng bạc này sẽ biến thành 200 đồng. Đừng ngu ngốc tin rằng sau một đêm sẽ phát tài cậu hãy quay về đi. Không, tôi sẽ đi tiếp. Pinocchio nhất quyết nói. Cậu phải nhớ rằng, sống tùy tiện, buông thả, thì sớm muộn cũng sẽ hối hận. Chú dế bực bội nói, đúng là lão già ngớ ngẩn, hẹn mai gặp lại. Hẹn gặp lại ngày mai, Pinocchio. Cầu trời cho cậu không phải gặp kẻ cướp của giết người, không bị nguy hiểm. Chú dế vừa nói xong câu đó thì ánh sáng tỏa ra trên thân thể chú vụt biến mất, trời càng trở nên tối hơn trước. Chương 7 Sự cứu vớt của tiên nữ Thế là Pinocchio lại tiếp tục lên đường Cậu không tin lời chú dế Đúng lúc đó có hai bóng đen trùm kính mặt đuổi theo Pinocchio Cậu liền vội vàng đút bạc vào miệng Hai tên cướp đó nhanh chóng bắt được Pinocchio Chúng khám đi khám lại trên người cậu Rồi dùng sức để cậy miệng cậu Cậu chống lại và cắn vào tay của một tên cướp Thì ra đó là một con mèo hoang Nhận lúc con mèo đang kêu gào đau đớn, cậu liền chạy thục mạng vào rừng sâu. Cậu nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ phủ đầy tuyết trắng phát ra ánh sáng. Trong nhà có một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu xanh da trời. Cậu định bụng sẽ cầu cứu cô gái. Đúng lúc đó, hai tên cướp đuổi kịp cậu. Chúng bắt lấy cậu và treo cậu lên cây. Đúng lúc Pinocchio cảm thấy không còn hy vọng sống sót, thì cậu nhìn thấy cô gái tóc màu xanh da trời xuất hiện ở cửa sổ. Cô cũng nhìn thấy Pinocchio bị treo lủng lẳng trên cây một cách tàn nhẫn. Thân hình cậu đưa đi đưa lại giữa trời giá buốt, cô cảm thấy rất thương tâm. Thế là cô vỗ tay ba cái, một con chim mưng to bay đến đầu bên cửa sổ. Xin hỏi cô có mệnh lệnh gì? tiên nữ nhân hậu của tôi Chú chim ưng nói cung kính nhìn về phía cô gái. Cô gái có mái tóc màu xanh da trời không phải ai khác mà chính là một cô tiên nhân hậu nhất trên đời. Cô sống ở gần khu rừng này đã một nghìn năm nay. Ngươi có nhìn thấy cậu bé người gõ bị treo ở trên cây kia không? Tôi nhìn thấy rồi. Được rồi, ngươi hãy bay lên đó, dùng cái mỏ sắc nhọn của ngươi cởi bỏ dây trói cho cậu ta và nhẹ nhàng đặt cậu ta xuống thảm cỏ ở dưới gốc cây. Chú chim ưng lập tức bay đến chỗ Pinocchio, làm theo đúng lời tiên nữ dặn dò, đặt cậu xuống dưới đất rồi bay trở về bên tiên nữ. Tiên nữ hỏi, Ngươi thấy cậu bé thế nào, còn sống hay đã chết? Cậu ta vẫn còn sống, bởi vì khi tôi tháo cái thòng lọng ra khỏi cổ cậu ta, cậu ta thở mạnh một hơi, lại còn hét lên một câu. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Tiên nữ vỗ tay hai lần, một chú chó đáng yêu xuất hiện. Chú chó đi bằng hai chân sau giống như con người. Chú chó mặc bộ quần áo dành cho người đánh xe ngựa, đầu đội mũ hình tam giác có gắn vàng ở viền mái tóc xoăn giả màu trắng dài đến cổ. Chiếc áo màu sô-cô-la có gắn cúc bằng đá cẩm thạch, có hai chiếc túi áo to ở hai bên. Chú chó còn mặc một chiếc quần đùi, đi một đôi tất dệt và một đôi giày bệt. Đặc biệt nhất là sau lưng chú chó có một chiếc túi màu xanh dùng để đút đuôi vào khi trời mưa. Tiền nữ nói với chú chó, lập tức đánh một chiếc xe tốt nhất vào trong rừng. Ở dưới gốc cây có một người sắp chết, hãy nhẹ nhàng đặt cậu bé lên xe và đưa về đây. Chú chó vẫy đuôi thể hiện sự tuân lệnh, sau đó chú chạy phục đi với tốc độ như ánh sáng. Không bao lâu sau, chú chó mang đến một cỗ xe ngựa màu xanh da trời rất đẹp. Xe được trang trí bằng tấm nệm bằng lông mềm mại ở trong còn có sữa và bánh gato, hơn 100 đôi chuột bạch kéo xe. Chú chó ngồi trong khoang xe, điều khiển dây và lập tức chạy bay vào rừng sâu. Chưa đầy một tiếng sau, chú chó đã đưa xe về. Đợi đến khi tiên nữ tiến lên phía trước, chú chó đưa Pinocchio vào một căn phòng nhỏ và mời vị bác sĩ tốt nhất đến chữa trị. Ba vị bác sĩ được mời đến một là quạ, một là mèo và một là dế biết nói. Tôi muốn mời chư vị đến đây để xem. Tiền nữ nói với ba vị bác sĩ đang đứng quanh Pinocchio. Cậu bé bất hạnh này còn sống hay đã chết? Bác sĩ quạ bắt mạch cho Pinocchio, sau đó để một hạt dưa lên mũi cậu, cảm nhận về hơi thở của cậu đồng thời sờ lên lòng bàn chân của cậu. Sau đó bác sĩ nghiêm mặt nói Theo tôi, Pinocchio đã chết hoàn toàn. Trong trường hợp cậu bé chưa chết thì đây là biểu hiện của hiện tượng lưu ảnh. Cậu bé hoàn toàn còn sống. Bác sĩ mèo lại nói Quan niệm của tôi thì hoàn toàn ngược lại Tôi cho rằng cậu bé vẫn sống. Trong trường hợp cậu bé đã chết, thì đây là biểu hiện của hiện tượng lưu ảnh. Cậu bé đã chết thật sự. Còn ông thấy sao? Tiên nữ hỏi bác sĩ dế. Đối với tôi, cậu bé này không tồn tại. Tôi sớm đã cho rằng Pinocchio đang nằm im bất động nhưng không hiểu sao khi nghe bác sĩ Dế nói như vậy thì bỗng nhiên toàn thân cậu rung lên bần bật, làm rung cả giường. Cậu bé này, bác sĩ Dế nói, là một đứa hư đốn. Pinocchio mở trừng mắt nhìn rồi lại lập tức nhắm lại. Đó là một đứa bé không thể tin tưởng được. Đó là một kẻ lưu manh. Pinocchio nhẹ kéo chăn che mặt lại. Nó là một đứa bé không biết nghe lời cha và đã khiến cha mình tức giận vô cùng. Bác sĩ dế tiếp tục. Lúc này, trong chăn có tiếng nấc nghẹn ngào. Người chết có thể khóc, tức là đang khỏe lại. Bác sĩ quả nói. Theo tôi, Người chết khóc tức là họ chưa muốn chết. Bác sĩ mèo nói thêm. Chương 8 Mũi càng ngày càng dài Sau khi ba vị bác sĩ ra về, tiên nữ sờ trán Pinocchio và cảm nhận thấy cậu bé đã bị sốt cao. Cô liền hòa một ít bột trắng vào một cốc nước và đưa cho cậu vỗ về. Uống thuốc đi, vài ngày nữa sẽ khỏi. Pinocchio nhìn cốc thuốc vừa khóc vừa hỏi. Thuốc ngọt hay thuốc đắng? Nếu đắng thì tôi không uống đâu. Thuốc đắng mới giả tật, mau uống đi. Tôi không thể uống được những đồ đắng. Pinocchio nói Nghe lời ta, uống thuốc đi, uống đi rồi ta sẽ cho một chiếc kẹo Tiên nữ nói và lấy ra một chiếc kẹo từ trong một chiếc hộp bằng vàng Tôi muốn ăn kẹo trước rồi mới uống thuốc Thế là tiên nữ đưa kẹo cho Pinocchio Ngay lập tức cậu cho kẹo vào mồm ăn hết rồi nói nếu kẹo là thuốc thì tốt biết mấy. Bây giờ theo thỏa thuận của chúng ta, cậu uống chút thuốc này đi. Pinocchio miễn cưỡng cầm lấy cốc thuốc ngửi thử rồi kêu. Đắng quá, tôi không uống nổi đâu. Đến nếm cậu còn chưa nếm, làm sao mà biết là nó đắng? Tôi chỉ cần ngửi là biết hơn nữa thuốc thì có mấy khi ngọt đâu Hãy đưa cho tôi một chiếc kẹo nữa rồi tôi sẽ uống hết thuốc Tiên nữ lại cho cậu bé một chiếc kẹo nữa Nhưng sau khi ăn hết kẹo Pinocchio lại không chịu uống thuốc Cậu tìm đủ mọi lý do để biện bạch Cho đến lúc không thể biện bạch được nữa Cậu liền gào khóc nói Tôi không muốn loại thuốc đắng này con trai, rồi con sẽ phải hối hận. Tôi không quan tâm. Cậu đang sốt cao, chỉ vài tiếng nữa thôi cậu sẽ chết. Tôi thà chết chứ không uống loại thuốc này. Đúng vào lúc đó thì cửa phòng mở ra và bốn chú thỏ đen khiêng một cổ quan tài vào. Các người đến đây làm gì? Pinocchio hỏi. Chúng tôi đến để đưa cậu đi. Một chú thỏ to nhất nói. Đưa tôi đi, nhưng tôi vẫn chưa chết. Cậu chưa chết bây giờ, nhưng nếu cậu không uống thuốc thì cậu chỉ sống được mấy phút nữa thôi. Trời! Pinocchio lập tức quay về phía tiên nữ và gọi ta. Hãy mau mang thuốc cho tôi uống, tôi không muốn chết. Không, không, không, tôi chưa muốn chết. Tiên nữ vừa đưa cốc thuốc cho Pinocchio thì cậu liền đưa hai tay đỡ lấy và nhanh chóng uống hết sạch. Chỉ vài phút sau, cậu đã đứng dậy được. Tiên nữ nhìn thấy cậu chạy nhảy khắp phòng liền nói Thấy chưa, có phải là thuốc của ta đã trì khỏi bệnh cho cậu không? Đúng vậy, nó giúp tôi sống lại rồi. Thế tại sao khi ta bảo cậu uống thuốc, cậu lại không chịu? Trẻ con chúng tôi đều như vậy. Cậu nên biết, nếu uống thuốc kịp thời thì trị bệnh mới tốt, mới có thể sống. Tôi đảm bảo sẽ không như vậy nữa. Bây giờ hãy kể cho ta biết vì sao cậu lại rơi vào tay hai tên cướp xấu xa đó. Pinocchio liền kể cho tiên nữ nghe chi tiết tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ khi cậu rời khỏi rạp xiếc. Bốn đồng bạc đó bây giờ ở đâu? Tiên nữ nghe xong câu chuyện của Pinocchio liền hỏi. Tôi làm mất rồi. Pinocchio trả lời. Thực ra cậu để số tiền đó trong túi áo. Vì cậu nói dối nên cái mũi vốn đã dài của cậu là dài thêm hai đốt nữa. Cậu làm mất ở đâu? Tôi làm mất ở khu rừng gần đây, sau câu nói dối thứ hai, mũi của cậu lại dài thêm ra. Nếu cậu bị mất ở khu rừng gần đây, thì chắc chắn là tìm lại được. À, bây giờ tôi mới nhớ rõ ràng. Pinocchio thấy mũi mình càng ngày càng dài, trong lòng vô cùng hoang mang, liền nói. Lúc nãy khi tôi uống thuốc vào thì đã không cẩn thận nuốt nó vào bụng rồi. Sau câu nói dối thứ ba, mũi của Pinocchio dài ra gấp hai lần so với trước. Vì vậy, Pinocchio không thể cử động được cái đầu của mình. Quay sang bên này thì mũi va vào giường, vào cửa kính, quay sang bên kia thì lại va vào cửa phòng, ngửa đầu lên trên thì lại làm nguy hiểm cho mắt của tiên nữ. Tiên nữ nhìn thấy Pinocchio như vậy thì không nhịn được cười phá lên. Cô cười gì vậy? Pinocchio hỏi tiên nữ. Thấy mũi trở nên dài như vậy, cậu chỉ dám đứng yên. Cậu vẫn chưa hiểu vì sao mũi của mình lại dài ra nhanh đến vậy. Ta cười vì cậu nói dối. Vì sao cô biết tôi nói dối? Nói dối thì trước sau cũng bị người khác phát hiện ra. Vì có hai loại nói dối một loại là nói dối ngắn chân, một loại là nói dối dài mũi. Nghe tiên nữ nói vậy, Pinocchio bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cậu muốn giấu mặt đi nhưng không biết trốn vào đâu. Cậu muốn chạy khỏi phòng nhưng không thể được vì mũi của cậu dài đến nỗi không lọt qua cửa được nữa. Pinocchio sẽ gặp phải điều gì nữa sau khi nói dối tiên nữ như vậy. Các bạn nhớ đón nghe các chương tiếp theo của truyện Cuộc phiêu lưu của Pinocchio ở các video kế tiếp của Phương Nhụy nhé. Rất mong các bạn sẽ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh cho Phương Nhụy. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.